Từ năm 1979 trở về trước, huyện Lị Mường La đóng tại xã Triềng An thuộc hữu ngạn sông Đà và cách thị xã Sơn La chưa đầy 1 km. Trong khi đó, các xã còn lại của huyện chủ yếu nằm ở tả ngạn sông Đà. Giao thông vào thời kỳ này hết sức khó khăn, ảnh hưởng lớn đến công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của huyện – Đầu năm 1979, thực hiện nghị quyết của Quốc hội, huyện Mường La đã chuyển 9 xã về thị xã Sơn La, nay là thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn, đồng thời di chuyển huyện lỵ về xã Ít Ong. Đến tháng 1 năm 2007, thị trấn Ít Ong được thành lập. 43 năm qua, thị trấn Ít Ong đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển – vượt qua nhiều khó khăn thách thức, từng bước xây dựng thị trấn trở thành đô thị năng động, xứng đáng là trung tâm hành chính chính trị của huyện Mường La. Đặc biệt là giai đoạn từ năm 2005 đến nay, sau khi Quốc hội, chính phủ lựa chọn địa điểm xây dựng công trình nhà máy thủy điện Sơn La tại bản Hô Lon, đã tạo cơ hội đột phá để thị trấn Ong phát triển đồng bộ về mọi mặt. Nắm bắt thời cơ, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, cấp ủy chính quyền huyện Mường La đã tập trung lãnh chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thị trấn Ít Ong gắn với liên kết vùng, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng mở rộng thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn và phát triển sản xuất, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển, liên kết sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng cây quả chất lượng cao, nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện, bao tiêu sản phẩm cho nông dân, hình thành các trung tâm thương mại, chợ trung tâm, phát triển kinh doanh dịch vụ, nhất là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái lòng hồ thủy điện Sơn La, tắm suối nước nóng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khôi phục và phát triển các nghề thủ công truyền thống, triển khai các chương trình khuyến công, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn. Đến nay, từ một trung tâm huyện lỵ còn nhiều khó khăn, thị trấn Ít Ong giờ đây đang trên đà phát triển thành một đô thị phát triển năng động, cơ sở hạ tầng được đầu tư, xây dựng theo hướng đồng bộ hiện đại, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn và cung cấp cho các địa phương trong huyện cụ thể hóa đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại quyết định số 390 ngày 3 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban dân tỉnh Sơn La và quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ số 257 ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Ủy ban dân tỉnh Sơn La ngày 6 tháng 5 năm 2022, Ủy ban dân huyện Mường La đã ban hành quyết định số 642 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 quảng trường và khu đô thị trung tâm thị trấn Ong huyện Mường La trên quy mô diện tích khoảng 103,3 hecta với phân khu đô thị và chức năng gồm khu công trình công cộng, khu công trình cơ quan an ninh, khu công trình di tích tâm linh, khu công trình dịch vụ thương mại, dịch vụ hỗn hợp, khu công trình công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu công viên chuyên đề gắn với mặt nước hồ cảnh quan, quảng trường quy hoạch mới, khu cây xanh thể dục thể thao, bãi đỗ xe, khu dân cư. Trong đó công trình điểm nhấn tổng thể chung toàn trục đô thị được xác định là công viên hồ Pompat, quảng trường trung tâm, công viên hồ cảnh quan. Tương lai không xa, đây dự báo sẽ là khu đô thị tập trung, hình mẫu của thị trấn Ít Ong, đáp ứng các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy định, là nơi tập trung các hoạt động thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao của thị trấn Ích Ong, đồng thời là đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, tạo sự liên kết giữa khu trung tâm thị trấn Ích Ong với các khu chức năng khác. Đây cũng là căn cứ để huyện làm tốt công tác quản lý đất đai, quản lý việc xây dựng, quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, triển khai thực hiện dự án, thu hút đầu tư, huyện Mường La đã và đang tập trung thu hút đầu tư xây dựng thị trấn Ít Ong trở thành đô thị năng động, văn minh, hiện đại. Trong đó chú trọng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về tạo môi trường đầu tư thuận lợi, vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách, thu hút và kêu gọi đầu tư vào địa bàn. Mặt khác, tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, qua đó từng bước nâng cao điểm số thứ hạng về năng lực cạnh tranh của huyện trong mắt các nhà đầu tư, nhằm mục tiêu từng bước hình thành khu đô thị trung tâm thị trấn Ong với khu dân cư tập trung hiện đại đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần xây dựng và phát triển đô thị Ít Ong theo định hướng đô thị sinh thái hiện đại, đô thị xanh, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đô thị loại 4 đồng thời xây dựng hình ảnh huyện Mường La thực sự là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.